em sợ lắm ngoài kia gió mưa nhưng chẳng có anh ôm trong lòng em sợ lắm hàng ngàn ngàn tia sáng non chợt ngây hoa mùa thu xanh chúng lá nhẹ rơi vẫn tận sáng bóng ai hiền hòa là con trắng bay cùng tháng năm mang bao đậm đơ nước mắt nhưng đời đang chê cười quay lưng lại không ai bên ta làm chúng ta đi mãi không ngừng biết đâu là